Chào mừng các bạn đến reaction cùng với Dambi TV Các bạn đây là đầu tiên bị reaction TikTok Nói chung đã thấy những reaction trên mạng uh, là ví dụ người Hàn Quốc đến cho Việt Nam hoặc là Trung Quốc gì đó nhưng mà thực sự vì đã tải tiktok mà không biết sử dụng như thế nào chắc là bà già rồi <laughs> hôm bữa vì có xem mấy video mà rất là sáng chảnh rất là đẹp cái đẹp trai còn bị thấy là tiktok rất hay này thì ờ, nói chung ở Việt Nam nhiều thanh niên ờ, làm video sáng trồng còn vui vẻ cho nên hôm nay Vi muốn reaction trần thử à, cho dù là bây giờ là đầu tiên nhưng mà để Vi xem hai video vui vẻ nhé Vậy thì bây giờ sẽ xem các video đầu tiên là Chifu, Diệu Nhi, xăm và luận Sau nữa tham gia trào lưu TikTok hot tóc biến hình cực đẹp Hồi ờ, tại Chifu nhí, vì rất là thích Chifu mà Ok, bắt đầu nha Hả, dễ thương quá à Wow Trời ơi đẹp quá trời ừ. Xong hả? Xong ngắn vậy? À, Diệu Nhi nè Chắc đây là Diệu Nhi <laughs> Không biết nhảy nhưng mà dễ thương À Không có wave nhưng mà người ta vẫn <laughs> Thay đổi ghê Ờ đúng là Diệu Nhi này Biết thích diễn viên này Ê 와. <laughs> hay quá Chắc thấy rằng chẳng xa dịch corona nhỉ Ồ Trời ơi quá đẹp nè oh. À sông, đây là người sông hả? Wow, có đẹp thế trời biết cũng muốn thử oh, <laughs> người này dễ thương này chắc biết nhảy wow ai cũng đẹp hết <laughs> nhưng mà nói chung trước khi nhảy vẫn đẹp mà Oh nhưng mà đẹp nhất là cái người thứ ba và thứ tư còn chipu thì từ đầu quá đẹp rồi <laughs> chắc tăng chúng ta thi vòng về người này Ồ. à đó là cái ca sĩ Emmy à đúng rồi đúng rồi Emmy nổi tiếng mà hồi nãy cháu không nhận ra luôn đẹp chị này thì từ đầu đẹp rồi <laughs> nói chung là biên nghĩ là từ đầu sau đó thay đổi khác nhau nhiều là sáng trồng vui vẻ hơn <laughs> à vì biết cái người này ồ xong rồi ồ cái này hay nè lát nữa vi sẽ còn quay thử <laughs> cho vui ồ ồ ồ ồ ồ sao con gái việt nam đẹp thế ở Việt Nam TikTok hơi nổi tiếng hả? Ờ, tại vì ở Hàn Quốc thì cũng có người chơi nhưng mà bạn của Đam thì không có ai chơi TikTok cho nên Vi đã không biết là làm video vui vẻ như thế này Vi thấy rất là vui cho nên mình sẽ thử luôn Cần xem video tiếp theo nhé Chào lưu lao gương biến hình slow motion hot nhất hiện nay Ồ, oh, cái này là hot nhất này cho nên Vi sẽ xem nhé Bắt đầu animation hả à ý là sử dụng nhập này sao mới vậy à wow ngọc trinh vì biết ngọc trinh mà đẹp wow ồ đúng là mấy tuần ngọc trinh không thấy giống ngọc trinh luôn 와, 와, 나 너무 예쁘겠다, 너무. 와, 진짜 랩짤. Ừ, dễ thương Bạn này thì dễ thương Ồ, thì iPhone 11 nhỉ Thì mới mất điện thôi luôn <laughs> Lê thì Khánh về Mà chắc bạn này thì cũng trở thành người đẹp trai yeah. <laughs> Wow À bên đây cũng là nghệ sĩ Việt Nam Chắc thì đã thấy rồi á. Thà Ồ, bạn này thì không thay đổi nhiều lắm Ồ, Sao mà hiệu quả đẹp thế Đăng hả Mơ mơ mơ mơ Ok ok nhau giống nhau mà ha, Ồ oh. Nhau cũng không khắc lắm Ồ oh, đàn ông thì chỉ thích đàn ông <laughs> Muốn xin đàn ông nhiều hơn Wow, trời ơi, quá đẹp. Ờ, xem đến đây thôi, xem đến đây là gặp tú rồi Trời ơi, đến đến đây là vì giá quá thích rồi cho nên dừng lại này Ồ, <laughs> oh, ờ, tiktok là như thế này luôn á Ô sao ở Hàn Quốc không chơi tiktok nhiều nhỉ? Chắc là những người trẻ trẻ chơi Còn ở Việt Nam cũng có nhiều người chơi đúng không? Nhưng mà Bi nghĩ là cũng chắc là mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi mới chơi Vì nó phải quay kiểu tiktok hơi khó Chắc vì phải thử thì mới biết hmm. rất là sáng sáng đều rất là sáng đều và đẹp trai đẹp gái và những người có tài thế cảm thấy quá thì cảm thấy Vi hơi không hiện tại này chắc là Vi phải thử tiếp tục luôn các bạn thì thấy thế nào các bạn biết TikTok không các bạn biết chơi TikTok không chắc lần này Vi phải chơi thử ok vậy thì hôm nay reaction sẽ xong ở đây nè video hơi ngắn nhưng mà chúng ta đã thưởng thức đủ rồi các bạn đã thích video này thì bấm sóc và chuông dùng bia nhé cảm ơn các bạn nhiều bye bye